Thưa quý vị, phối hợp đưa tin thường kỳ và đột xuất giữa Đài truyền hình Việt Nam và các kênh truyền thông lớn quốc tế là một trong những hoạt động thường xuyên được VTV duy trì và chứng tỏ hiệu quả. Thực tế, VTV Kết nối cũng đã phản ánh về sự hợp tác này trong một chương trình gần đây. Với sự kiện siêu bão Haiyan cũng không ngoại lệ, bên cạnh việc sử dụng lại hình ảnh tin bài của Đài truyền hình Việt Nam, nhiều kênh truyền hình quốc tế cũng trực tiếp đặt VTV sản xuất tin bài theo yêu cầu. Cụ thể, khi Haiyan đổi hướng, đổ bộ vào Quảng Ninh và Hải Phòng, kênh CNN đã liên lạc với Đài truyền hình Việt Nam để phối hợp đưa tin về sức ảnh hưởng của siêu bão tại đây. Điều đáng nói trong lần hợp tác này, CNN cần đưa tin từ vùng tâm bão và thông tin được phát trong bản tin trực tiếp của CNN được phát sóng từ thủ đô London của nước Anh. Ngay khi nhận được yêu cầu phối hợp đưa tin, chiều ngày 10 tháng 11, Ban truyền hình đối ngoại Đài truyền hình Việt Nam đã cử một nhóm gồm biên tập viên Quang Anh, quay phim Văn Tùy và kỹ thuật viên Mạnh Hải lên đường đi tác nghiệp tại Hải Phòng, nơi dự kiến bão Haiyan sẽ đổ bộ. Cái thời điểm mà cơn bão đã tấn công Hải Phòng. Thì lúc đó là khoảng 1 giờ 30 phút sáng thì lúc đó gió rất là mạnh, à, mưa và nhưng mà à, cuối cùng thì chúng tôi cũng đã tác nghiệp à, tốt và à, có được những cái tin bài để gửi về cho cái bản tin buổi sáng của VTV4 cũng như là à, đưa cho à, bên CNN để họ có thể đưa vào các bản tin về à, cập nhật về cái diễn biến tình hình bão tại Việt Nam. Thực hiện yêu cầu phối hợp của đối tác, cả nhóm phóng viên đã giữ liên lạc thường xuyên với CNN để cập nhật thông tin và nội dung triển khai. Bên cạnh cái kíp là của kíp phóng viên của VTV mà xuống Hải Phòng để mà thực hiện tác nghiệp về về cơn bão Hải Yến lần này thì nó cũng có một nhóm ở lại VTV và uh, họ thu thập những cái tin bài, những cái số liệu để có thể cập nhật trao đổi giữa hai bên. À, ngoài ra thì phía bên CNN thì chúng tôi liên lạc với họ qua email và à, điện thoại. Họ liên tục cập nhật về cái thời điểm, à, cái cái lịch phát sóng của họ để có thể cho mình là biết rõ là lúc nào sẽ à, thực hiện à, phỏng vấn đúng 18 giờ ngày 11 tháng 11 tại Hải Phòng, tức 6 giờ sáng ngày 11 tháng 11 tại London, cuộc điện thoại trực tiếp về diễn biến của cơn bão Haiyan tại Việt Nam được kết nối trong bản tin đặc biệt của kênh truyền hình CNN về cơn bão này. The latest from journalist Kang An, he's live uh, on the line from Haipong for us. Thank you very much for joining us. So what can you tell about tell us about the damage done there? Um, so the the damage, uh, the storm, uh, that was a hard night for the people in Haiphong and Guangning, because uh, many people say that uh, that was the first time in their life they've seen um, such a Không chỉ uh, riêng um, CNN, uh, vào thời điểm bão Haiyan được dự báo là chuẩn bị đổ bộ vào Việt Nam, rất nhiều kênh truyền hình uy tín trên thế giới cũng đã lấy lại các bản tin do Đài truyền hình Việt Nam sản xuất để chuyển đến khán giả truyền hình thế giới. Với các sự kiện mang tầm quốc tế, sự phối hợp đưa tin giữa các đài truyền hình trên thế giới là rất quan trọng để thông tin và hình ảnh được chuyển đến khán giả truyền hình một cách nhanh nhất. Đó cũng là lý do mà song song với việc mở rộng mạng lưới các cơ quan thường trú, kịp thời đưa tin tại các điểm nóng, Đài truyền hình Việt Nam cũng thường xuyên ký kết những hợp tác chiến lược với các kênh truyền hình và hãng thông tấn trên thế giới với mục tiêu mang thông tin đến nhanh hơn, đa dạng và chất lượng hơn cho khán giả. Hiếu Hưng, phóng viên truyền Việt Nam thực hiện tại thành phố Tacloban, Philippines.